Anh thề là trái tim nhớ thương mỗi em thôi Anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối Nói mấy câu hẹn thề ngọt trên môi Ai còn tin những thứ xa xôi Có lẽ phải tìm cách tỏ tình khác thôi Hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel bu studio.vn và mình là Linh thì hôm nay thì Linh à, sẽ test một cái dàn âm thanh à, một cái CPU à, tất cả mọi thứ luôn à, khư ra lắp vô rồi test rồi à, hát hò livestream để mà mình thấy chất lượng của nó như thế nào tại vì à, khách hàng à, bán hàng online đó cho nên à, dựng một cái CPU à, i5 thế hệ 10 à, RAM 16 GB à, các màn hình thì hình như là 1060 hay sao ấy thì cả cái CPU này và hai cái màn hình máy tính luôn nha hai màn hình Dell 24 inch thì tầm khoảng từ 29 triệu đến 35 triệu hoặc là có thể 27 triệu đó lên tùy à, tùy theo cái cây, cái cây rồi cái màn hình rồi cái à, RAM ở trong này nhưng mà bên Linh sẽ build những cái màn hình những cái CPU à, để mà tốt nhất để làm gì để phục vụ cho cái livestream phục vụ cho cái âm thanh tại vì nó sẽ giải mã âm thanh được tốt hơn những cái men á ha thì à, sẽ riêng biệt à, có những cái khách hàng có những cái cấu, cấu hình rất là cao ví dụ như là i 7 hay là i 9 nhưng mà giải mã âm thanh không có tốt cho nên nó còn rè rè rè khi mà livestream á nhưng mà à, sau nhiều lần à, nhiều build cho nhiều khách hàng thì à, Linh cảm thấy là cái con i5 thế hệ 10 này nó phù hợp thì à, thông số nó sẽ được đưa lên ở màn hình bên đây thì các bạn có thể xem những cái thông số đó để các bạn có thể thấy được là à, những cái CPU cỡ này thì livestream tốt rồi bây giờ Linh sẽ lắp vào hết thì ở đây nó sẽ có là cái Focusrite à, à, 22 Micro ai GPL VM300 thì micro không dây thì cái JBL thì các bạn đã biết cái thương hiệu này nổi tiếng rồi đúng không thì à, an tâm đấy tiếp theo là gì à, màn hình đây màn hình đeo đấy rồi chuột phím đi kèm ha à Dari nè EK e 180 rồi ở đây thì Linh đang à, nói chuyện vào máy ảnh bằng cái micro Max 01 cái micro này thì 580 ngàn không dây ha một cái mình đã đây một cái cắm máy ảnh và có cái cục <laughs> đối với cục cắm vào đây này các bạn thì ở đây mình có thể điều chỉnh được âm lượng à, thì nó xài pin ha các bạn sạc tầm khoảng xài được hai ba tiếng đó à, để phù hợp cho những người mà mới à, mới à, tham gia cái youtuber hoặc là dạy học này kia để mình đứng mình giảng mình nói chuyện để mình livestream zoom này kia thì nó hợp lý đây thì mình giới thiệu luôn cái mic max 01 cài áo đây rồi bỏ qua bên ha thì bây giờ linh nó sẽ uh, lắp à, CPU màn hình này kia ra ha rồi các bạn hãy cho linh tầm khoảng một phút để lắp hết nha một hai ba vô rồi đây là mic không dây MXL à, VM300 đó màu đen các bạn nha thì mình sẽ lấy một con trước tại vì mình hái có một mình mình thôi cho nên hả mình không có lấy hai dây làm gì hai con làm gì đấy hai con thì à, từ từ nó sẽ đi kèm đi kèm cái dây này thì cắm vào à, thằng cắm vào thằng à, solo vẫn được nha nếu mà muốn xài solo thì hãy cắm thằng này còn không thì mình sẽ cắm cái thằng à, hai cái đầu 6 ly á cái đầu cái đông á thì nó sẽ tốt hơn Đấy, sẽ gắn pin Đây. Để tôi nhanh nha khi nào nói lại không dây này giá thường giá rẻ thôi à, với à, mức đầu tư à, trung bình thì mình sẽ chơi những cái con như thế này còn à, cao cấp hơn mình sẽ sử dụng xua để mà mình có thể cái âm thanh nó sẽ sáng hơn nhiều còn cái này này thì à, giá trung bình thôi cặp này tầm khoảng 7 triệu mấy á đúng không đây nó sẽ có hai lá sóng à, và hai cái à, canon và một cái mic à, 6 ly thì mình sẽ Ờ, ta cắm tùy mình cắm với thằng à, solo vẫn được mình cắm với hai thằng hai cổng mít ở thằng ác trong cũng được á à, à, cái thằng à, solo hai cổng mít với thằng focus right cũng được tại vì mình sẽ chia ra hai mít hoàn toàn khác biệt và riêng biệt luôn nha thì còn nếu mà các bạn muốn hai mít nó vô một á, thì các bạn cắm vào cái lỗ 6 ly còn hai mic riêng biệt thì mình cắm cái đông thì này nó có tốt hơn cái thằng VM 200 nhiều đấy thì nó sẽ có hai cổng này nữa đó này ok em đây ha thì, thì bây giờ linh sẽ dùng một cái và à, một cái à, sóng đây sóng đi mình vô đây mình dặn cái xong thì à, hiện tại thì linh sẽ dùng một cái này trước đây quay đèn cắm ha thì canon đây ha thì một đầu á là mình sẽ cắm vào cái thằng này đây một đầu mình sẽ cắm vào đây ha mình để đây đi ok đấy rồi mình không cần bật 48V nha mọi người ơi rồi còn một cái, cái tai nghe cắm vô luôn thì cái này thì uh, test xong rồi gửi từ xa cho khách á cho nên uh, cứ test hết cái CPU này kia mực mà livestream luôn thì xíu mình sẽ livestream và mình sẽ ghép vào cuối clip hoặc đầu clip này ha còn đây là nói dài tai nghe nếu mà mình muốn rồi để đó tai nghe nữa nè đây là tai nghe nhét tay, thì cái tai nghe nhét tay thì nó cũng có giá tầm khoảng từ hai trăm mấy cho đến 900 triệu cũng có thì các bạn cái này nó sẽ giấu ở sau lưng các bạn á giấu ở sau lưng các bạn ha thì nó đẹp hơn nhiều giống như linh livestream gì đó ok ha để đi xíu là linh ngồi vô linh hát thì linh cắm vô rồi có pin rồi bây giờ cắm điện vô nè hôm nay là ngày mấy ra ngày à, hôm nay là ngày ngày 6 ngày 22 thì tối nay Linh sẽ livestream bằng cái mic này với lại cái 22 này xíu nữa Linh cũng livestream để mình test trước khi mà gửi đi để coi cái âm thanh và cái hình ảnh nó có giật giạc hay gì ở trên Facebook hay không đó ha rồi cắm điện vô ha mic không dây thì mình sẽ cần nguồn tại vì nếu mà không có nguồn á, thì không hát được đâu rồi có nguồn lên đấy rồi bây giờ mình sẽ canh tầng canh tầng cho cái này em quay đây tại vì mỗi tầng á cái gì C20 C120 nè đây C20 thì chắc chắn nằm bên này đúng không à đây bên đây luôn nè ha mình vô luôn rồi nè thấy chưa rồi không cần phải tơi canh nữa bút một cái vô luôn rồi tại vì linh đang hái một mít cho nên không có cắm thằng thứ hai vô đó mình cứ cho mát đây volume này không volume này thì mình tầm khoảng 20 thôi còn volume này volume đầu vào nè đó mình canh gen làm sao để mình hát <clears throat> Vậy thì phải lớn lên rồi La la la la Đó, mỗi lần Linh hát là Linh phải test trước cái gen Là mình sẽ hát làm sao để cho nó không có bị vàng Vậy là phải lớn lên rồi Đưa mình gánh vác Đó, rồi, ở đây, mức này Mức này là cái à, âm lượng nó không bị vàng thì âm lượng khi mà vào phần mềm nó sẽ không bị bể nha mọi người ơi đèn này là đèn canh gen ha thì mình backup gen là mình canh gen á làm sao để nó hợp lý nó phù hợp nhất còn thích thì các bạn nhấn chữ e ở đây lên khuếch đại lên còn không thì thôi đó còn volume này volume này thì mình sẽ đeo lên nghe tùy ha tùy hứng rồi cái này thì dây livestream hoặc là loa thì không cần đấy thôi ok ha thế là xong mình à, đã có một cái à, con sao cạc 22 một bít, JBL VM300 đấy để livestream thôi hai mít nha một mít thì mình có thể làm hát à, hò một mít thì mình cho một người là làm mc đấy đó để đi rồi thế là xong một cái vấn đề như vậy rồi bắt đầu nó phần mềm nè tay nghe để đây xíu hát rồi cắm vô ha thì nó hơi lộn xộn một xíu đó không đơn giản à, lắp về là xong rồi dạ. Yes, adore you all of the time. I like to. I like to. I like to love you every day. I like to love you, love you. I like to love you, love you. anh thề là trái tim nhớ thương mỗi em thôi anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối nói mấy câu hẹn thề ngọt trên môi ai còn tin những thứ xa xôi có lẽ phải tìm cách tỏ tình khác thôi ok vậy là nãy giờ là mình đã hát đã test đã ok hết rồi các bạn cũng xem được cái video rồi ha và cuối cùng thì linh sẽ à, chào tạm biệt à, và linh bên linh sẽ setup là nguyên từ A đến Z luôn từ máy tính đến màn hình đến à, âm thanh nói chung là tất cả phụ kiện mà các bạn có thể bán hàng được các bạn có thể thu âm được các bạn có thể livestream được CPU này ngoài livestream ra các bạn có thể làm nhạc ha làm nhạc rồi thu âm nè nói chung là làm Photoshop hay là dựng video cũng được ha ok và xin chào, hẹn gặp lại. À, mọi người hãy vào website bostudio.vn hoặc là liên hệ 1900 2269 để mà mua hàng. Ok,